Chào tất cả anh em nha Thì ờ, ở cái video ngày hôm nay thì cũng gần Tết 2023 rồi Mình giới thiệu tới anh em một số cái sản phẩm mới để anh em chuẩn bị chơi Tết Thì ở trước mặt anh em Đây là cái dòng máy đánh bài biệp cao cấp nhất từ trước đến nay Đây là cái con máy hiện đại nhất, đánh đẳng cấp nhất Thì ờ, so với những cái đời máy cũ, những cái đời máy rẻ, rẻ tiền Nó sẽ có những cái chức năng, những cái ờ, tính năng mới để hỗ trợ cho anh em chơi nó sẽ dễ hơn Và nó đạt hiệu quả rất là cao nha thì đầu tiên là về cái phần chức năng đánh của máy thì máy này à, nó có thể chơi được tất cả các trò chơi bài lá Việt Nam luôn đây vô thử cho anh em coi nè phần trò chơi thì anh em có thể đánh binh sập xám ở 13 cây thì đánh binh sập xám nè tiến lên còn ba cây thì anh em đánh liên cào ba cây miền Bắc còn ở đây thì anh em đánh à, bài ngầu hầm với lại bài xăm còn ở đây thì đánh uh, xì dách xì tố xì phé còn ở đây thì đánh à, bủ phần ba cây đôi này thì anh em đánh bài bên Ấn Độ rồi trực tiếp ra bài này cũng xì dách luôn đó rất là nhiều trò chơi nha ngầu hầm cũng có luôn bất cứ trò nào thì à, đó là cái phần chức năng còn à, một bộ đầy đủ của cái máy này nó sẽ gồm có một cái điện thoại iPhone nè máy này thì được làm trên mẫu iPhone 13 Pro Max mẫu mã rất là đẹp nha có màu đen và màu trắng có hai màu đó máy mới 100 phần trăm khi mà mua hàng thì ở bên trong máy nó sẽ đi kèm gồm một cái tai nghe rin nè tai nghe này thì kết nối bắt sóng xa 7m đứng đâu cũng nghe nha đây tai nghe nè tai nghe này là tai nghe khóa từng sóng nghe một một với máy không có thiết bị khác kết nối được yên tâm về cái phần kính đáo còn máy này kèm thêm một viên pin dự phòng máy này có hai pin nha tháo ra tháo vô được có thể đánh một lúc hai cục hai cục này anh em đánh tầm khoảng 4 à, đến 6 tiếng là nó cạn pin rất là trâu và sạc đa năng hoặc là sạc trực tiếp cũng được tùy anh em còn khi mua kèm thì mình sẽ tặng kèm cho anh em từ 20 bộ bài cho đến 50 bộ tùy theo cái mức độ giao dịch của anh em còn à, bài thì mẫu nào cũng có hết đây là hai cái mẫu phổ biến nhất hai ca xanh và hai ca vỏ hộp trắng còn anh em chơi mẫu lạ thì anh em cứ chụp hình gửi cho mình qua cái số điện thoại à, ở trên màn hình thì mình sẽ cung cấp và làm theo yêu cầu của anh em nếu mà chơi lạ thì mình phải đặt in còn nếu mà chơi những cái mẫu bài phổ biến này thì có sẵn lúc nào cũng có còn ờ, ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em mẫu mã máy là anh em thấy rồi rồi giờ tới cái phần à, test cho anh em coi thử cái tốc độ đọc bài với lại tốc độ báo bài của máy nó nhanh hay chậm và nó rộng như thế nào nha bà máy này thì mình cũng nói luôn tốc độ đọc bài của nó chỉ 0,38 à, giây nó rất là nhanh anh em hạ xuống là nó đọc luôn không cần phải đợi như những cái máy trước hạ xuống là là báo rồi đó báo là báo rõ ràng nha không có nó bị lớ giống những cái máy mà phiên dịch Trung Quốc máy này là phiên dịch của Việt Nam 100% là ngôn ngữ của máy tiếng với lại chữ ở trên đây là Việt Nam hết anh em có thể xài một cách dễ dàng đó bỏ xuống hai nè thấy không bỏ xuống là nó báo bài thì anh em đặt kiểu gì nó cũng báo hết đây mình đặt ở đây nó cũng báo nè đó mình dời qua đây nó cũng báo nè và mình dời qua bên này nó vẫn báo nè đó dời ra đây nó cũng báo luôn đó rất là dễ còn xa gần thì à, gần nhất là được khoảng 20 à, phân còn xa nhất thì khoảng được 60 à, nửa mét đến 60 đó thấy không và cái chiều cao từ mặt đất lên thì anh em tối đa là 7 phân nha bỏ lên bộ bài này nó cũng báo này. Thấy không rất là dễ đó còn khi mà đi đánh thì anh em sẽ đeo cái tai nghe này nha những cái âm thanh này thì mình test cho anh em dễ hiểu thì mình để cho nó đọc ra ngoài còn đi đánh thì anh em sẽ đeo tai nghe nó sẽ báo lên hết cái tai nghe này ở ngoài là chế độ im lặng luôn không ai có thể biết được tai nghe này mà nhét sâu vô trong lỗ tai thì cái trường hợp mà người ta thấy là không bao giờ xảy ra rồi rất là kín đáo cái về à, cái phần tan tích thì anh em cứ yên tâm máy thì có mật khẩu bảo mật riêng mình có thay thể thay đổi được kể các thằng bán cho anh em nó cũng không biết luôn đó còn à, khi mà đi chơi thực tế thì cái máy này à, là mình sẽ thoát ra ngoài luôn nha đó mình thoát ra như thế này luôn mình đặt xuống nó vẫn báo nè đó hoặc là mình tắt đen đi nè nó cũng báo luôn đó còn bây giờ test cho dễ hiểu thì mở lên cho nó dễ còn đi chơi thì mình tính sau còn máy này anh em gắn sim nghe gọi bình thường lên mạng coi phim bình thường anh em xài như một cái điện thoại bình thường luôn mà nó có chức năng đánh bài rất là dễ mẫu mã này, rất ok nha rồi video ngày hôm nay thì à, mình sẽ làm riêng cho những anh em nào mà đánh binh Ấn Độ đánh xấu lá nha mình sẽ hướng dẫn tất cả những cách chơi về máy khi mà áp dụng đánh binh Ấn Độ binh xấu lá thì cái máy này bài nào mình cũng làm có làm bài cào có làm binh sập sám nhưng mà mỗi cái video thì mình chỉ làm riêng một bài thôi cho nó dễ hiểu nó không có bị uh, tùm lum ở trong video cho nên đưa anh em về một cái hướng anh em dễ dễ xài đây bên Ấn Độ thì coi video này nha bên Ấn Độ thì uh, sẽ có hai trường hợp anh em làm cái và anh em đặt tay con thì uh, đầu tiên mình sẽ test trước cái mã đầu tiên là báo một nhà lớn nhất cái mã chơi này có thể áp dụng làm cái được luôn có thể áp dụng đánh tay con được luôn thì khi mà mình làm cái thì mình bỏ máy xuống nè nó báo cho mình biết cái tụ nào lớn nhất chơi bốn người thì nó sẽ báo uh, tụ lớn nhất trong bốn tụ bài bỏ xuống nè máy báo hai tức là nhà số 2 sẽ lớn thì mình bán cái lấy tụ số 2 về bỏ xuống nè máy báo 3 thì bán cái nè lấy tụ số 3 về nha đó thì mình lớn thôi chơi bao nhiêu tụ cũng được bài bên ờ, Ấn Độ thì chơi tối đa là 8 tụ còn ờ, đây là hai cái nút tăng giảm số người chơi anh em bấm lên nè đó là tăng người bấm xuống nè đó giảm người rất là dễ còn lúc mình bấm là mình thoát màn hình chờ không ai thấy đâu còn đây mình test thôi đây có con teo này là sai nè đánh nhớ lượng teo ra nha với lại một phần nữa anh em đánh ờ, cái mã này thì anh em có thể áp dụng đánh tay con luôn tay con thì anh em đứng ngoài đợi nó báo vô cái tụ nào lớn thì mình đặt tiền vô tụ đó đây là cái chế độ báo một nhà lớn nha cứ trước khi chia nó sẽ đọc cái số nào lớn lên anh em chơi thôi hai thì một nè hai nè bán lấy số 2 về thôi rất là dễ này mà chơi không được không cần phải có kỹ thuật nha ai đánh cũng được hết và khi mua hàng thì mình hướng dẫn cho anh em trong vòng à, nửa tiếng tiếng đồng hồ là đánh được à rất là dễ tiếng Việt hết mà rồi về mình giật thêm đây bài mình 96 à, ba cầu 6 ăn hết nè 99 cũng chạy thôi nó sẽ ưu tiên cho mình ba cào không, đó ăn hai nhà chạy nhà đây là cái chế độ đầu tiên để à, áp dụng bán cái rồi tới cái chế độ thứ hai chế độ này thì chơi được ở những cái sòng mà nó đơn giản những cái sòng dễ sòng à, gà mờ đồ thôi đây là cái chế độ chỉ làm cái được thôi nha báo bỏ lá để cái lớn bỏ xuống nè kinh bài nè máy báo không thì cứ chia bình thường là nhà mình lớn rồi còn nó báo một thì anh em bỏ đi một lá báo hai thì bỏ đi hai lá báo ba bỏ ba vậy thôi dễ rất đơn giản đây bài mình là 91 đây 91 là sai rồi nè máy này là chuẩn một đây chính bù nè này chính ba sai cái này là sai chỉ cần nó thua một nhà là máy báo sai thì nó sai là do đâu thì anh em để ý lại cái thứ nhất là do mình chỉnh mã chơi chưa đúng cái thứ hai là số người hoặc là mình để bài nó bị sụp sịch nó không ngay đó thì mình coi lại còn máy là nó đã báo là chuẩn 100 phần trăm nha lại nè bỏ bài xuống nè kinh bài ra nè đây chơi cái mã này luôn cho nó dễ chơi với cái mã số 5 luôn mã số 5 báo tù này đó vừa bán cái vừa bỏ lá luôn đây bỏ xuống nè máy báo một kinh bài nè máy báo hai nếu mà được bán cái thì bán lấy tụ số 2 về còn nếu mà không được bán cái thì bỏ thì lá nè là bài mình lớn thôi rất là dễ báo hai thì bỏ một báo ba thì bỏ hai báo 4 thì bỏ ba đây là cái mã chơi vừa bán cái vừa bỏ lá nha khỏi phải chỉnh tới chỉnh lui chỉ cho mệt đây bài mình là bao nhiêu đây bài mình à, chín à, tám nè rồi không có đường chính không có đường chính luôn chính à, bù đó đây là cái mã chơi thứ hai còn cái cách chơi thứ ba đây là cái cách chơi hiệu quả nhất và hay nhất trong tất cả những cái mã chơi bài biệp của máy đây là cái mã chơi báo lời báo lỗ trước khi chia anh em sẽ biết được bài mình chia ra mình lời hay mình lỗ trường hợp bỏ xuống máy trường hợp nào bỏ xuống nè máy báo lỗ nè quán này chia ra là lỗ nè thì mình xào lại còn bỏ xuống nè đó máy nó báo lời nè thì mình chia mình không biết là lời bao nhiêu nhưng mà chắc chắn nhà cái sẽ lời không bao giờ lỗ được còn trường hợp bỏ xuống nó lỗ thì mình cứ cầm lên mình xào thôi rất là dễ không cần bán cái không cần bỏ lá cái này thì à, phù hợp cho những anh em mà làm cái hoặc là những anh em mà đánh ở như dân miền tây thì đánh à, có cái cái lời cái lỗ á đánh cái mã chơi này thì rất là ok đây ba cầu tư cũng chạy thôi nó rất là dễ chơi nha 22 4 bù đây 94 đó thì đây là ba cái cách chơi để áp dụng chơi à, bài à, binh sáu lá hiệu quả nhất thì cái máy nó còn rất là nhiều cái kiểu chơi khác nhau tùy theo cái sòng mà mình lựa chọn cái kiểu chơi sao cho nó phù hợp thì cái này khi nào anh em mua hàng thì mình sẽ chỉ cho anh em sau còn ở đây thì mình sẽ hướng dẫn sơ cho anh em cái cách mà nó báo để anh em hiểu về cái máy nó sẽ hỗ trợ cho anh em những cái gì thôi còn khi nào mua hàng thì anh em cứ ghé nhà mình đây đây là số điện thoại của mình mua hàng thì cứ liên hệ qua số điện thoại này 098435 tứ quý 3 037907 tứ quý 5 thì à, nhà mình ở bến xe miền Đông Sài Gòn quận Bình Thạnh ở gần cổng 3 cổng 4 anh em cứ ghé rồi anh em vô nhà coi hàng test hàng thử cảm thấy cái sản phẩm mà nó ok cái thứ nhất là đúng như quảng cáo cái thứ hai là nó phù hợp với cái chỗ mình chơi thì mình lấy về xài